con thò chân xuống mình thò chân xuống để mình tự tự đẩy xe đi Mmm. cười <laughs> này đung đưa đi đung đưa đi đung đưa đúng rồi